Xin chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình Hôm nay mình đến sẽ đến thăm ttc Shop Thì anh em hãy cùng mình và ttc Shop khám phá xem Ở trong này có những điều gì thú vị nha Ok, let's go Chào anh em, đến thăm cửa hàng Ờ Trời ơi, quay tí em à, quay thoải mái quay cho thoải mái check in thoải mái nhá Goodbye. ốp đấy ốp chưa hiện, để nó ra sau thì là ừ, đánh ôm mày đặt đây số sáu à anh ơi có ốp này của 6S không ốp 6S ốp này không à? ốp này bọn mình chỉ có 7 8 ốp 7 đấy anh em mình đang ở nhà sau cái DG này cái thực là sót là vệ sinh thử áo ok quay một video áo vừa mới thử từ từ sót được rồi à? thì lỡ ra ở đây rồi ghê quá từ hình miền Nam ra đây mua hai áo hai cái áo nhiều khách ra đây mua kiểu thế muốn muốn tập chủ vàng ok đi về